nhưng mình phải no cho tương lai chứ, còn con cái sau này nữa. Thôi em chịu khó đợi anh thêm một thời gian. Xong nghĩ thì cũng phải, vì khi ấy em cũng chuẩn bị bước sang tuổi 30, đám bạn cùng trang lứa đứa nào cũng yên bề ra thất cả, còn mỗi mình em là vẫn chưa động tĩnh gì, bảo sao bố mẹ không sốt ruột cho được. Theo như mọi người nói, em cũng thuộc diện xinh xắn, công ăn việc làm ổn định, lại con nhà gia giáo nên cũng có không ít người theo đuổi, có điều tình cảm của em khi đó đã dành cả cho gã bạn trai thời đại học. Xong tốt nghiệp ra trường, gã lại sang Pháp làm luận án thạc sĩ, hẹn khi nào học xong sẽ về làm đám cưới với em. Hơn 2 năm đó, lúc nào em cũng ngóng đợi. Khóa học của gã kết thúc, khỏi phải nói em vui tới nhường nào. Hôm đón gã về nước, em đã đợi chờ anh bàn bạc chuyện cưới hỏi, vậy mà gã lại tuyên bố sẽ quay sang đó làm việc một thời gian, bao giờ sự nghiệp thật vững vàng mới tính chuyện ăn hỏi. Sốc quá, em một mực không đồng ý mà gã không nghe. Em đừng như vậy, anh cũng muốn mình sớm về chung một nhà, nhưng mình phải no cho tương lai chứ, còn con cái sau này nữa, thôi em chịu khó đợi anh thêm một thời gian. Chẳng còn cách nào, em đánh im lặng chấp nhận, còn gã đi một mạch 4 năm trời. Đâu về nước được một hai lần, còn lại là hai đứa chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Ban đầu bố mẹ em cũng đồng ý cho em đợi gã, nhưng đã mấy năm trôi qua, cả gã và gia đình gã đều yên ắng như tờ, không đả động gì tới chuyện cưới xin, nên bố mẹ em bảo, không chờ đợi gì nữa, nếu nó thật lòng muốn lấy con thì nó đã về nước lâu rồi, không chí ít thì cũng phải bảo bố mẹ nó sang nói chuyện người lớn với nhà mình chứ. Các chị không tưởng tượng được, thời gian ấy tâm lý của em căng thẳng tới mức nào, suốt ngày bị bố mẹ dục, bản thân đã sốt ruột, Nhìn ông bà sốt sắng no đứng no ngồi cho con gái thì em lại càng không đành lòng. Thế mà lần nào gọi, gã cũng nảng sang chuyện khác. Rồi đêm ấy đang ngủ thì em bất ngờ nhận được tin nhắn của gã. Sang tháng anh sẽ cưới vợ bên này nên em đừng đợi nữa. Tình yêu gần 10 năm trời của em dừng lại ở đó. Cũng từ hôm ấy, gã thay đổi số liên lạc để em không gọi được. Tuyệt vọng, em không còn tin vào cái mà người ta gọi là tình yêu nữa. Bố mẹ biết em đau khổ nhưng thấy con gái tuổi càng ngày càng cứng. Ông bà sợ, nên liên tục nhờ người mai mối. Quá khứ là quá khứ, đàn ông trên đời này còn nhiều đứa tốt, con quên thằng đó đi. Em vùi đầu vào công việc để quên đi gã, nhưng đúng là càng cố quên thì lòng lại càng đau, càng nhớ. Cũng bởi thế mà bao nhiêu đám tới nhà em, em đều lắc đầu từ chối cho tới khi gặp được anh, chồng em bây giờ. Có chạy xe không anh? Ờ, Chở em hả? Có. Anh này lạ thật, chạy xe ôm mà sao thấy khách mặt mũi cứ ngơ ngác thế, đưa em tới 79 Nguyễn Công Trứ. Chẳng hiểu sao em lại có cảm tình với cái anh lái xe ôm ấy tới vậy, suốt chặng đường cứ díu dít kể chuyện với anh. Chiều tối tầm 6 giờ anh lại qua đón em về được không? Xe em đang hỏng, chắc phải nhờ anh đưa đón chục ngày. Thật không thể ngờ, chỉ trong vòng có chục ngày ấy Cõi lòng tưởng như đã nguội lạnh của em lại bị lay động trước sự cởi mở của anh. Để rồi chỉ gần 3 tháng sau, tất cả bạn bè, người thân đều trố mắt ngạc nhiên khi nhận thiệp mời cưới của em mà chú rể không phải ai khác, chính là anh sẽ ôm đầu phố. Có điều ngày cưới càng tới gần, lòng em lại càng thấy có gì đó hơi hoang mang. Chẳng biết em quyết định đến với anh có thật sự là vì yêu hay đơn giản chẳng qua chỉ là đang trốn chạy. Cho tới giờ phút nhà trai tới rước dâu, cả nhà em mới ngỡ ngàng choáng váng trước dàn siêu xe của chú rể đậu trước cổng. Thế này là thế nào hả anh? Anh lấy đâu ra tiền mà thuê nhiều xe sang thế? Em đã bảo rồi, mình không có điều kiện, cứ có thế nào thì dùng thế đấy cơ mà. Thế này sau cưới, anh có chạy xe ôm cả đời cũng không đủ tiền trả nợ đâu. Nhìn nét mặt của em, anh tủm tỉm cười. Ai nói với em sau cưới, anh sẽ vẫn chạy xe ôm. Thế không chạy xe ôm nữa thì anh tính làm gì? anh sẽ đón em sang Pháp sống cùng bố mẹ anh. Là sao? Em mắt tròn mắt dẹt nhìn chồng. Thì anh trước giờ là Việt Kiều theo gia đình sang Pháp sinh sống từ nhỏ. Bên đó anh có công ty riêng chuyên làm về nội thất. Chẳng qua đợt vừa rồi cô anh ốm nên anh về thăm. Hôm em gọi anh chở xe ôm là anh đang đứng trông xe cho chồng cô ấy. Xong thấy có cảm tình với em ngay từ cái nhìn đầu tiên nên anh mới đóng vai xe ôm đưa đón em luôn. Cơ mà giờ cưới được em rồi, anh không làm xe ôm nữa. Từng câu từng lời của chồng làm em vừa sốc vừa choáng. Còn bố mẹ, họ hàng nhà em, đứng bên thì cười nghiêng ngả. Cả buổi hôn lễ ấy, ngồi bên anh mà lòng em cứ xốn sang dạo dực vô cùng. Thi thoảng quay sang nhìn chồng cái, thì gặp ngay ánh mắt âu yếm của anh đang nhìn mình không chớp mắt.